Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ bảy ngày 21 tháng 8 năm 2021, tức ngày 14 tháng 7 năm 2021 âm lịch, ngày Tân Sửu, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Tân Sửu hôm nay là Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão. Con giáp xung tháng Bính Thân là Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý. Thương quan nhắc nhở, nếu con giáp tuổi Tý muốn tránh để xảy ra sai sót, rắc rối không mong muốn thì ngày hôm nay cần phải chú tâm vào từng vấn đề mà mình xử lý để hoàn tất chúng một cách gọn gàng, cẩn thận nhất có thể. Đừng ẩu đoảng và để lại những kết quả phức tạp sau đó nhé. Thủy khí vượng cũng là lúc bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh đi lại nhiều gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Thậm chí những buồn phiền cũng có thể khiến cho những ai đang có bệnh sẽ bị ốm nặng hơn đây nhé. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng nam phía trong phòng dạ gạo, nơi xay bột và phòng thai phụ ở. Do đó,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 Hôm nay cũng là ngày phù hợp cho buổi gặp gỡ bạn bè, người thân nữa đây nhé. Chính ấn hỗ trợ cho sự nghiệp của con giáp tuổi sửu nhưng đi kèm theo đó là quá nhiều những mong muốn, đòi hỏi có thể gây cho bạn cảm giác bối rối ngày hôm nay. Tốt nhất là nên có sự lựa chọn và chọn lọc phù hợp nhằm tránh trạng thái lẫn lộn, bởi vì chúng sẽ chỉ khiến cho bạn mệt mỏi hơn mà thôi. Thổ thủy xung khắc, bạn nên lập ra cho mình những mục tiêu cụ thể hơn để tập luyện sức khỏe, giúp cho cơ thể bạn khỏe khoắn hơn ngày hôm nay chớ lười biếng, bởi vì nếu không rèn luyện, bạn không thể có một cơ thể khỏe mạnh được đâu. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. 3. Tử vi tuổi dần, Xem lịch vạn niên, thiên tài có thể mang lại vận may bất ngờ cho con giáp tuổi dần ngày hôm nay. Bạn nên tận dụng nguồn lực của mình để chớp lấy thời cơ đang có, chớ phí thời gian bà hòa hay giải thích cho người không hiểu chuyện. Bạn nên tập trung vào mục tiêu tiền bạc đã đề ra,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 dù sao cũng là tiền do công sức mình làm ra, nhất là khi bạn không nên tham lam cuối năm 2021. Mộc thủy tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh hóa giải căng thẳng với bạn bè, người thân hoặc người yêu của mình. Với những ai đang có chút thời gian nên dành cho một nửa của mình để cải thiện tình cảm hiện tại đi nhé. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, hợi. năm Tử vi tuổi thìn. Tam hợp là cơ hội tốt để con giáp tuổi thìn mở rộng mối quan hệ, Giao lưu gặp gỡ nhiều hơn bạn sẽ có thể gặp được một nửa tâm đầu ý hợp. Tuy nhiên, nếu muốn tính chuyện lâu dài thì bạn vẫn phải dành thêm thời gian để suy tính đã nhé. Người tuổi thìn đã sẵn sàng để biến ý tưởng thành hành động khi có thiên ấn che chở. Vậy thì đây chính là cơ hội để bắt tay vào khởi xướng những gì bạn đang ấp ủ những ngày này. Sự tự tin đã giúp cho bạn thành công một phần rồi đấy, vậy thì còn chần chờ gì? Ngũ hành xung khắc khiến bạn đang rơi vào cảm giác stress không? Hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân và quay trở lại với những giá trị đời thường căn bản nhất. Điều đó sẽ khiến cho tinh thần bạn được thư giãn nhiều hơn đấy. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, sửu. 6. Tử vi tuổi tỵ Thiên quan xuất hiện là lúc người tuổi tỵ cần thể hiện sức bền của mình. Yếu tố tinh thần, cảm xúc đóng vai trò hết sức quan trọng với người tuổi tỵ ngày hôm nay, Chúng giúp bạn trở nên vững vàng, bản lĩnh hơn trong mọi quyết định của đời sống. Vậy thì hãy đừng vì bất cứ lý do gì để ảnh hưởng đến những chỗ dựa tuyệt vời ấy nhé. Ngũ hành xung khắc dự báo có tin không vui liên quan tới chuyện tình cảm, bản mệnh phải bình tĩnh để xử trí, không nên tùy tiện trong hành động cũng như suy nghĩ kẻo phạm sai lầm không đáng có. Ngày 21 tháng 8 năm 2021 là ngày Tam Nương Sát, hôm nay là ngày này được xem là ngày xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Bản mệnh nhớ lưu ý điều này nữa nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. 7. Tử vi tuổi ngọ. Thứ bảy này, ảnh hưởng của lục xung không hề nhỏ, Do đó, người tuổi ngọ hôm nay nên giữ thái độ khiêm tốn, nếu muốn bày tỏ ý kiến cá nhân cũng phải điềm đạm. Chính bạn cũng không chắc chắn được thông tin mình biết là đúng hay sai, do đó không nên lớn tiếng làm gì, chính quan đang hỗ trợ cho con giáp tuổi ngọ đang theo đuổi sự nghiệp tìm ra con đường tiến thân hợp lý, rút ngắn thời gian và tiền bạc. Những ai đang thi cử cũng sẽ có được kết quả như ý tại thời điểm này. Hỏa thủy xung khắc ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh khi bạn khá lười trong việc chăm sóc bản thân. Nhiều người nhận thấy rõ ràng làn da của mình đang bị xuống cấp. Hãy thay đổi thói quen, tập trung hơn cho việc cải thiện vấn đề liên quan tới sức khỏe của mình đi nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ, hợi, thìn. 8. Tử vi tuổi mùi Tí mùi tương hại nhắc nhở con giáp tuổi mùi làm gì hôm nay cũng phải cẩn trọng. Có thể người khác bực mình thì bạn phải kiên nhẫn xem xét từng vấn đề một. Bạn có biết mình là người đào hoa, tình duyên phơi phới ít ai sánh kịp. Đôi khi nếu con giáp tuổi mùi nhìn quá gần thì sẽ khó để có thể phát hiện ra câu trả lời mà mình cần. Với sự che chở của chính ấn, bạn hãy thử lùi bước lại và xem bức tranh tổng thể ra sao, bạn sẽ thấy câu trả lời ở ngay trước mặt mình đấy. Hãy bình tĩnh và chớ hấp tấp nhé. Thổ thủy xung khắc ảnh hưởng tới vấn đề liên quan tới tiền bạc của bản mệnh. Bạn chẳng thể vội vàng quyết định điều gì liên quan tới tiền một cách sáng suốt trong ngày hôm nay. Do đó, bạn nên tránh chi số tiền quá lớn đấy nhé. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, tí. 9. Tử vi tuổi thân. Tam hợp mang tới tin vui về chuyện tình cảm của người tuổi thân độc thân và tin cưới hỏi cho những đôi lứa đang yêu, hai bạn đang có kế hoạch tốt đẹp để cùng nhau xây dựng tương lai phía trước. Một số cặp vợ chồng lúc này còn nhận tin vui bầu bí nữa đây nhé. Ngày có tỷ kiên, do đó, tất cả những sự mâu thuẫn, rắc rối liên quan tới những cái tôi ngày hôm nay hay những mục tiêu đầy tham vọng mà con giáp tuổi thân đưa ra sẽ đòi hỏi bạn phải đủ nhiều sức hơn để có thể đạt được thành quả tốt. Hãy cố gắng nhẫn nại và điềm tĩnh nhé, sự nóng vội không đổi lại kết quả mà bạn muốn đâu. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho những ai đang gặp vấn đề rắc rối về tiền bạc hoặc sức khỏe. Bản mệnh sẽ có thể tìm thấy cách thức phù hợp để cải thiện tình trạng hiện tại. Ai có vấn đề sức khỏe sẽ tìm được bác sĩ giỏi hỗ trợ. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, sử, Ngọ. 10. Tử vi tuổi Dậu. Ảnh hưởng của tý dậu tương phá nên con giáp tuổi dậu cảm giác làm gì cũng không yên, thậm chí có cơ hội ngay trước mắt cũng bỗng nhiên bị cướp mất. Hãy nghĩ đơn giản hóa vấn đề, đừng cố chấp. Kiếp tài có thể là nguyên nhân khiến con giáp tuổi dậu bị đánh giá sai. Nếu bạn muốn có được sự ghi nhận, bạn phải thể hiện tốt năng lực của mình và tự tin lên tiếng về những gì mà bạn đã làm ngày. Chỉ khi có lòng tự hào vào bản thân thì bạn mới có thể khẳng định được chính xác những giá trị của bạn đấy. Kim thủy tương sinh mang lại khoảng thời gian bình yên cần thiết để bản mệnh được tĩnh lặng, tìm lại cân bằng cuộc sống. Nếu có thể đi ngủ sớm, bạn hãy đi ngủ để sớm kết thúc một ngày căng thẳng của mình đi nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu. 11. Tử vi tuổi Tuất. Thiên ấn hỗ trợ cho con giáp tuổi Tuất đang làm công việc như nghệ sĩ, y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật, dịch vụ, những người này chăm chỉ thì càng gặt hái được thành công như mong đợi. Nếu ai chưa được vị trí mơ ước thì cũng hãy chăm chỉ và nỗ lực không ngừng bạn nhé. Thổ thủy xung khắc là dấu hiệu tốt để bản mệnh có thể cải thiện mối quan hệ tình cảm với người yêu hoặc với bạn bè, hàng xóm. Nếu hai người từng có hiểu nhầm thì đây là cơ hội để giải tỏa căng thẳng. Theo ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay cần kiêng cữ những việc như chôn cất, cưới gả, xây cất nhà, trổ cửa gắn cửa, các việc thủy lợi, Bản mệnh nên lưu ý điều này để tránh xui xẻo. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tỵ, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi. Tam hội cho thấy, những người bạn có thể giúp cho bạn cải thiện tinh thần, hồi phục sức khỏe hiệu quả ngày hôm nay. Vậy thì hãy ở bên những người mà bạn yêu quý nhé, nhờ thế họ sẽ mang lại cho bạn những phút giây thực sự dễ chịu. Thực thần đem đến cho người tuổi hợi vô khối những niềm vui, khiến bạn có được sự thoải mái trọn vẹn mà bạn mong muốn